Xin chào mọi người đã quay trở lại với channel VTech88 Chắc hẳn các bạn đã nhiều lần gặp phải quảng cáo khó chịu hoặc là click vào những cái quảng cáo mà tải về những cái ứng dụng mình không mong muốn chưa? Ok, và trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chặn quảng cáo trên trình duyệt của mình nhé ví dụ như ở đây chúng ta sẽ sử dụng trình duyệt Chrome để lướt web thì chúng ta sẽ ấn vào phần uh, một tab mới rồi sau đó nhấn phần app ok và các bạn chọn web store để vào cửa hàng tiếp tục có ô tìm kiếm ô adblock plus đây là một cái phần mềm mà giúp chúng ta chặn quảng cáo ở trên trình duyệt rồi nó chính là cái đầu tiên luôn sau đó thì chúng ta sẽ nhấn add to chrome và nhấn add Ok, sau khi hiện ra cái dòng installation successful thì chúng ta đã hoàn thành rồi. Vậy là xong và như chúng ta thấy ở đây thì sau khi cải tạo xong thì những cái ổ của chịu triệu đây đã biến mất rồi và như vậy chúng ta sẽ tập trung hơn vào việc đọc những tin tức và nội dung và tránh hoặc là khó chịu đặc biệt của chúng ta ok và video của mình sẽ kết thúc tại đây nếu các bạn cảm thấy video hay và hấp dẫn đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh của mình nhá chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo